dưới này này đấy lại rồi rồi <laughs> thế như thế nào <laughs> thế mất này kè thằng nghe rào anh này thằng rào anh này đây nè rào bên đây nè rào bên đây nè tôi muốn à? chạy rồi tôi muốn chạy rồi tôi rồi xong luôn ờ, ra cứu số 4 đi ra cứu số 4 đi cứu mẹ gì nữa thì một người cứu đi cứu cứu ông kia đi ông ơi dạ nó bò vô kìa nó nhảy vô kìa mẹ giết nó quen mà tội vãi rồi chạy được cũng bị giết nữa mày đừng có thôi được rồi thì giờ không sao cả có tim thôi hiểu luôn này này gì không ở đây mình rớt thùng nè mình lên thùng lụng súng quay ngược lại bắn nó anh em nhanh lên nha anh em tốc độ lên được con mẹ cầm sồn à, nó chạy vô kìa nó chạy vô kìa dí nó dí nó dí nó như kiến luôn đây một thằng gì vậy trời mày rớt hả qua săn nó qua săn nó qua nè hay ok nón ba phụ kiện trốn đi mẹ đúng rồi lên lên đầu á lên đầu á trên đầu anh á treo lên lại em em nóc nó nó chết em giết nó trên đầu anh luôn mà kệ thùng xanh em còn thấy nè còn một thằng còn một thằng còn một thằng chưa nộp vậy, chắc rồi, nạp không? Chưa, lướt gần gần ta nè thầy ơi tao để bị đứng ra trong thùng rồi tao trong thùng rồi dạ, ok tỉa đây em rồi có một kinh vậy chơi cái biết à, thấy trên 13 rồi bây giờ bây giờ có người chờ đi đi đi đi chơi không lại đâu đằng xanh đằng xanh đằng xanh đằng xanh đằng xanh cái đâu có hay quá hay quá hay quá từ từ từ từ cầm súng thẳng cái số hồ ơi rồi ok còn một thằng còn một người còn một người Rồi, có lia rồi. Đấy anh cho mày ơi, nó công mạnh quá, không đỡ rồi đâu. Ờ, có có có có ấy này có lấy đi có có cái à, ca này còn đồng cao ngày nào chả chụp ừ. hôm nay tia được ừ, cô nào sinh không bác không toàn là cô xấu rồi thương bác ghê gớm <laughs> khổ thành bác thế nhỉ giờ bác bận chụp ảnh cho gái nên bác không có thời gian like à đúng rồi một phần là thế với gái xấu nên bắt chê gì đúng nó làm ảnh không đẹp à mình chụp đẹp nhưng mà xấu nhìn vào người ta cũng bảo là xấu ờ mang tiếng kiểu mang tiếng mình chụp khổ thân bác thế bác phải kiểu sử dụng công nghệ cho sinh lung linh lên công nghệ rồi photoshop các kiểu rồi nhưng mà vẫn không được xin được bởi vì là ngoại hình đã xấu rồi <laughs> tổn thương nặng nề trên này trên này cũng có AK này trên này trên này cũng có AK này hôm nay bác lại ngủ muộn thế đúng rồi mọi khi là họp rồi khi là tầm mưa này là ngủ rồi Đấy. Hôm nay không biết tại sao ngủ nữa chết <laughs> bác tương từ cô nào trời các cơn nào là tương tư kìa hay hôm nay hay hôm nay chụp ảnh cho cô nào mà xong bác thấy luôn, nhớ. Từ bảo là xấu, xấu không, không, không thích rồi Thôi ngại gì ớ Bác nhớ cô nào bác cứ nói thẳng đi nào chết thôi chết cháu té vào đây đang bơ vơ giữa đồng thì nó bắn lên bác sọ chết quái là bên này lại có tiếng chân lắm nè xong rồi bốt mà có xe tới chưa nó té kia có xe tới uh. áp bị nóc kìa Clear rồi Clear rồi Đâu còn xe này uh. Oh my god Clear rồi Ơ ờ, nó ra tự tử à Clear rồi Còn một thằng hay sao ấy Một thằng hay sao Có wifi đấy đấy đấy kia kia bóp bóp bóp bóp bóp đẹp xong rồi ừ, màu đã còn nữa hả bác xong rồi đi ở đó nhặt đồ đi đâu không có động này nếu mà có thêm vào trong nhà là không phải đâu nha ô oh. người người người người té đi té đi nốc một rồi đó chính xác bác bác vừa nốc thằng đấy xong cần lia khu này luôn bác nói chuyện rất hài hước kiểu cứ Đấy. ừ giờ đúng rồi <laughs> hài hước đó. nghe kiểu nói chuyện kiểu già dặn vãi bác nên ừ. nói kiểu nói cái gì à? cháu vừa nhả đạn đấy vâng. bác phải nói kiểu <laughs> đấy nói kiểu nào ai à, bây giờ ai người ta nói kiểu mà ừ đúng rồi rồi đấy là chỉ mấy ông mà già già ông nói thôi chứ à. giờ phải kiểu nào mới mẻ hơn mới mẻ hơn á ít là ít bạn bảy đấy bác bạn cúp tám này bác bác có đang dùng m bốn không kìa bác đang dùng m bốn không ấy Ờ, lấy ờ, đạn xanh không dùng dùng sll à no no no no dùng sll rồi 200 viên đạn là... 200 thì viên thôi đạn. thả 200 viên đạn à, à, à. đẩy vốn nó ba lô à không đấy cốt 8 à bao lấy đi cháu không dùng mà có bao giờ bắn ấy đâu có m4 đâu mà dùng ờ, đấy <laughs> lại rồi rồi như thế nào thề mất này, gà mà cốc bốn này đây đây, đây cho cốc tám này đây xài cốc bốn thôi cốc tám có lắp được đâu à đây cốc bốn đây lấy cốc bốn đi đây. Đó. thế dùng cốc mấy cốc bốn và cốc tám rồi dùng cốc tám lúc nãy cho đó ok cốc bốn lắp được không cô bốn là dưới này lắp được lắp được lắp được đã lắp rồi à cô bốn là không lắp được một bốn lại rơi rồi rồi <laughs> ok đó <laughs> cứu mà cứu ờ có chân có chân có chân xử lý rồi ờ thế à vừa đó vừa mới nghe thì tiếng chân thôi chứ oh my god còn thằng nữa kìa crazy man nothing no no no no không lấy đạn nữa đâu quá thừa nước này bác lấy đi bác có rồi trời ơi rickit bên kia có xe cả không biết vàng xe quân đội xe quân đội để tự nhiên đấy đấy lại đúng rồi <laughs> không phải <laughs> quen đi à quen rồi nhưng mà như, như thế có sao không nghe nó già già không thích rồi quá già kiểu trả lời như thế giống ông già phải thế đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy ok được chưa <laughs> khó này đấy anh anh anh nhặt đi anh ơi đấy bây giờ gọi gọi anh cho nó tin không gọi dạ. bác nữa Người khói gì ạ? À? Có 10 cái khói rồi Ô oh. 10 cái á? Đúng oh rồi. my god Tí... Để à, như là tí Có thể Đừng nhớ tiện Đáp bom Rồi cứu người Lái xe quân đội đi cho sướng nè Đúng rồi, xe quân đội ngoài mà Hai người, hai xe nhá Đây đây Ok Thằng số 3 đang chạy đến chỗ mình Bò bò bò bò Số 3 không lên xe Get in the car lên xe à? Xe Đấy, lên rồi dạ. Té té Đây là bo mấy nhỉ? Bo hai rồi. Đúng rồi. Ơ. Ờ, lại đúng rồi. Ok, bo hai rồi. Đây bên này có nhà này. Nhà cao tầng. Ui có có chân, có chân, có chân. Oh my god. Đó. Ơ. Ờ. Anh kêu thằng trên nhà rồi à? Kêu rồi mà Kêu chưa? Người ở dưới thôi Tí nữa thì sống lên Thế... Chưa, chưa đâu, phải không? Ui. Chưa, chưa Còn thằng trên nhà mà Không thấy rồi Chạy rồi, chạy rồi Chắc là chạy rồi phải không? Chạy rồi vừa có tiếng bước chân ở đây mà Bắn rồi Thế hai thằng đấy Kia kia kia Rồi ôi Chào anh này Bot hay sao ấy Bot mà Lại kêu được thằng nữa Đúng rồi Nhiều thế Sao từ nãy giờ mình mới được một kêu nhỉ Chưa kịp bắn Một tí, một tí nốc xong để bắn nhá <laughs> nốc xong nốc xong để bắn không tính kêu đứa nào nốc thì mới được kêu chứ <laughs> té thôi chuẩn đấy oh my god cái khôn quá, được lợi quá Đấy, đón ừ. Tưởng đi hai xe cơ mà Thế các bạn lại lên hết xe mình này Đỡ đi qua cầu à? Bo có qua cầu không? Không có đâu Ờ, bo bên này, mày cái khu bên trái mình cũng nhiều rồi nhiều, thằng lắm ấy. nhiều người đã bên này à? bên này nhiều. nhiều lắm luôn ấy. bên trái ấy à. đó xuống xe dừng lái xe an toàn oh my god cao thế ôi nhìn cái chỗ anh như kiểu school ý nhỉ Đó, khu này có chúng nó lút rồi Toán thế giảm thanh anh mở Chết xem mà thì nó im lìm vậy ừ vừa nói xong Đúng bắn đâu đấy trước mặt cái cái cái cái hướng hai tám năm có người không à các bạn các bạn ở đâu vậy bên ngoài mà lên nhà đi đừng có xuống nhá okay. ở đâu không biết núp ở đâu nhưng mà cứ bắn từ nãy giờ. sao sao nghe mic nhỏ thế đây đây rõ chưa rõ chưa có rào này có rào có người này rồi. Oh tứ phía luôn thế mà mình chẳng nhìn thấy thằng nào what what the hell is going on thế các bạn bắn ở đâu đấy cho bắn với đâu <laughs> kìa nó xa xa kìa nó hướng à, à, hai năm năm đi xuống cái điểm đỏ này hả nó ở hướng 195 ờ, rồi đổi liên thành xoạch 195 Ui thằng kia ra ngoài kìa Liều thế ra ngoài Từ phía này Get that. Có thêm xem nào. Thằng kia bắn hay đấy. Nó, nó, nó bắn. Để nó bắn, kìa nó bắn ở bên kia. Chúng nó đang bắn nhau ở bên thính này. Thấy thấy. Thính ở hướng 60. Yeah. Trời ơi. ghê quá là ghê ừ. hướng 105 có người này tính có người này Hay vậy. Nó nhảy đúng Ôi, còn à. chưa gì đã còn có 5 thằng. Nó nhảy đúng hướng thôi. Đường á? Không, nó nhảy đúng hướng ấy. Kiểu như là mình bắn qua nó nhảy đúng cái hướng đạn của mình ấy bắn được chiêu thôi. Ok. Cần Tìm hay quá cơ. Còn 5 người. Thế mà. Thế mà không được tốt thì buồn cười còn 8 người kìa à còn là 5 người thôi 8 người trừ 3 người mình là 5 đúng rồi ok chuẩn đấy lại đúng rồi vừa sửa xong đấy quá muộn màng <laughs> quên đi quên kia hướng E chắc chắn có người này hướng E máy thấy e. xe máy thấy xe chạy qua rồi ở dưới đừng lên lên đây là hay bị bắn lắm kìa xe qua kìa ở hướng 105 ờ, thấy chưa đó tim luôn đấy đúng không rồi chạy rồi chạy chạy rồi. Ừ, hay thế bắn nó đi thắng rồi top một rồi top một rồi chưa còn thằng đốt cây kìa còn một thằng thôi ô hay thế chứ gì bốt mà hay thế thế mà mình được thế mà mình được có mỗi một kill <laughs> trời từ nãy rồi kill tưởng là bắn đốc nó vào cho chứ <laughs> top top một top một mà lại <laughs> được có một kill what the fuck cũng có buồn nhiều vậy hợp, cũng có nhiều trường hợp top một một kia mà <sighs> còn một người thôi còn ok một người, thôi. người cuối cùng cho bắn đó để mình để mình chạy ra làm làm mồi nhử nhử này ra nhé bắn người cuối cùng cho okay. bắn đó no need no need <laughs> Bo Trời ơi Vào đây uống nước phát Đúng rồi đấy Đây Đấy Máu bé này rồi mà nó lại còn nốc ba đứa một tim thì buồn cười Thấy rồi ở hướng 30 này có bắn đi nó đang nằm kìa 30 đó 30 ở thẳng. trên nhà thấy à trên thấy mà đây nó chạy ngoài đường kìa cho bắn này nhà đâu. bắn đi đâu nó thôi thôi, thôi bắn nó, đi nó chạy cứu nó đi 60 kìa cho bắn đâu không bắn đâu không không <laughs> bắn không bắn đâu giật nữa đâu ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu ừ hướng 60 kìa ủa thôi té lên này, nhớ chết thì chết không sợ đâu đó comment đi ở đằng sau hiểm hộ rồi mà đâu gần nhà gần ngôi nhà đó Ui. đó bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi top một rồi <laughs> yeah dê yeah, hai kill yeah ui 16 kill Oh my god Cái gì? 16 kill, ôi rồi đúng thật nhờ 16 kill đi 16 kill Mà anh trưởng Mẹ lên đây gặp Nguyên Tem Nguyên Tem là Ôi dồi có Có đống máu ở đây rồi Ở trong nhà nóc một trong nhà trong nhà cẩn thận còn một người cẩn thận cẩn thận nó nó nó ở trên rồi ở trên thằng ở trên nóc rồi nó sẽ đến kìa Rồi clear rồi Clear rồi nha